بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أه làm nấy tập المعرفة ستة nah al marifa sitta isim nhầm ta tua isim nakira không isim ma'rifa, isim ma'rifa nhầm ta năm tisa al mutmar tomit từ bài plohia ti tua isim al alam bài plohia ti clau ismun isyarah bài plohia ti pa ismun mausul bài plohia chùm lam này từ bài al mu'arraf bil ada nah al mu'arraf bil ada قال مصنف رحمه الله تعالى المعرف بالأداة فصل وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام وهي قسمان أهدية وجنسية uh, wa amma al mu'arraf bil adah maksud bil adah ini al nah al kong ki alif lam wa amma al mu'arraf bil adah bi, bi al fahuwa nih fahuwa al mu'arraf bil alif wal lam nah maksud bil atah ini al mu'arraf bil alif wal lam yang kata la ar rajulu utahale ar rajulu nih ar rajulu nih al ni yum arraf bil atah rajulun nakirah chừng alif lam ni tamai mai chừng ma'rifah ni kong iulah al muarraf bil alif wal lam wahia hiya ni telak rujuk namang lai wahia al adah ni wahia ai al adah adah ta kisman tua nauan ahdiyah wa jinsiyah Tisa iu jin ahdiyah ditua iu alif lam jinsiyah. Tisa iu lihla al ahdiyah ditua iu al jinsiyah. Wal ahdiyah imma lil ahdi al-zikri nahwu fi zujajatin al zujajah au lil ahdi al-zihni nahwu tekan ba Jeng hakik mana al-ahdiyah hakik yu mana al-ahdiyah nih ya mah kalimah ah, ahida ya ya'hadu ahdan nih ahdan ahdan master tapi nyebutin makna isim maf'ul ma'hul ni ma'hul masdar tu yang bagaimana ma'hul yaka khalqun yang bagaimana makhluk Allah la hadza khalqullah ai hadza makhluqullah yaka kalimah khalqun ni yang bagaimana makhluk ni makhluk Allah la hadza khalqullah hadza khalqullah ay makhluk makhlukullah ចឹងអាទុនពីនេះបែរម៉ាណាម៉ាហូតហើយគេម៉ាណាម៉ាហូតម៉ាហូតនេះម៉ាណាគេនៃម៉ាហូតនេះបែរម៉ាណាហើយគេម៉ាណាគេម៉ាក់លូមចឹងនិយាយថាអាទិយះនេះនេះម៉ាក់លូមណាអាទុនណាយកបែរម៉ាណាអិលព្រោះម៉ាហូតនេះម៉ាក់លូមយ៉ាងនេះអម៉ាក់លូមវលអាទិយះ thì tisa imma lên ahdi azikri à thì sa al ahdi ni lang lepas ni maklum zikri nahwu fi zujajatin az-zujajah ni alif lam piniyah ni az-zujajah alif lam piniyah kong iu lên alif lam al-ahdiyah nah fi zujajah az-zujajah az-zujajah ni alif lam piniyah kong là iu alif lam alilam lam ke ahdiyah ha zikri <laughs> mlo zikri zikri ahdi zikri ha alilam zikri yêu nang thapang ya kang yêu ah ke yo nyu ma'ruf yo nang le alkin al e, lil zikri ataupun yêu ah zikri ka ho hakik maksud yêu le al zikri ni kong le là phoi nang ka sebut tua bang leput bang tisa sebut bang tisa nakiro Sebut bang gì tố Ma'rifah. Pokoknya nih, nakirah. aja Plus sebut apa enggak? azuja aja Nah, jeng iula ahdu az-zikri nan ya kalimah nan kan sebut nakirah bang tito kan sebut ma'rifah. Nah, ya kan ini. Fi ten nakirah nih. Pro kan sebut bang tito azuja aja Nan iu Pok jumlah lagi kita ataupun uslub kita lai cái đấy kalimah na kan sebut tua bang pang tisa nakira tua mak defa alif lam ini ile alif lam ya yaka Allah lai inna inna arsanna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsanna ila fir'auna rasula nih kama arsalna ila fir'auni fir'auni rasula nih Kerana pakai ayat dengan fa'asa fa'asa fir'aunu Rasul ni pakai ni. Alih lam ni yo alih lam ke ni ni ni alih lam ni ni. Zikri ke yo zikri ke yo ke ni kalimah rasulan ni kan sebut habang lo. Hatai munan kan sebut habang ka jeung alih lam ni yo zikri. Zikri ni sebut tu bang. Ah. Yo kan telah ja'ani ni utah ja'ani Oh tahala ja'ani ja'ani at Ja ja'ani toyfon, Oh. toyfon ini. toyfon pini ini nakirah biar ke? Ah, pada fa'akram tu at ni, fa'akram tu at-taif ni ni. fan ah, taifan ini. Ni lihlam iyo leh lampi kini. Iya zikri ini. Oh, lihlam leh lampi zikri. Oh, tiba ke nanti tiba ke. Al kalimah salasa, oke. Ya, ya. Al kalimah ni al kalimat salasa. iyo ya, iyo enggak nih. Hake ismun fe'lun harfon. Ya oke. Lo nak galak fal ismu. Bini ya oleh lamnya nih. đi làm làm cái mungkin zikri ini boleh habis juga ang kalimat salah satu al ismu al falu al harfu thông ya bây giờ coi ta không bây giờ pini như là bút na kira habang ka al ismu ismon falon harfon harfun boleh fal ismu ha alih lam pini alih làm cái zikri chính ta bang nghĩa nè kalimat put semang titua auli ahdi az-zihni này, này, làm cái ati bini di mana ke kelam kani maklum ini nini maklum maklum na saki na sakan sebut loh zikri di tuan ini maklum zihni maklum zihni ini maklum tol rokok tuh hay tol empat auto masalik ibnu hisam lah ibnu hisam lah ah, zihri bini al ah ah tu al ilmi nè. công thằng gương gáo nó gì thao lo thì anh ta đỡ mà thì anh ta cái mutakallim không một khảo tập họ chỉ như sao Oke, okay, iya misal. Hah? Kalau dong kok. Ồ, mang internet cũng kệ. Này bao hồi này. Ừ. Ồ, mà rồi, mang internet. Ok. này misal. Misal kệ. ذهني ờ, Allah Ta'ala ithuma fil ghor này ithuma fil ghor này vì này cần này fil ghor này Alif làm nữa công yêu Alif làm kia này này Alif làm này ờ, này ذهني này علمي này Alif làm này yêu lại ờ, al-amr ma'ruf atau am amrun ma'rufun bainan mutakallim wal mukhatab. Gagamannya nya maklum loh di antara mutakallim mukhatab ya. Chứ Allah là it huma fil ghar. Chứ nhân bóc gọt al gọt nó thọc bằng lại ôi liều làm đi. Nó thọc cơn mới Cái nó gọt nó thọc lại gọt đi thọ. Jabal Saur tộc lại mặc cài. Jabal ờ, cái con chợ bằng chợ con nabi Abu bubakar đợi đợi đợi tạo tọt làm nan cái này al ghar thọc bằng như này Kalau Allah lah lại làm lại gai cái itna idnadahu rabbuhu bil wadil tua itu idnadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tua ini ini lam ini dan Allah yang Nabi Musa idnadahu rabbuhu bil wadi wadi ini bini kan sebutnya tak oh alih lam alih lam ahdi ini ya zahni ini ya ilmi ini ya riêng mà luôn thì anh ta te một gan dài không gan gan tăng ô tha lại ờ, thầy tập hai như này này lên là ifta al kitab làm alilan kia làm alilan này nè napa kitab mutimimah này để pun napa tap gai cái do là gừng nín như anh ta antara gan dài gan thao này là ifta al kitab untuk napa ya kitab mutimimah al ajurmiyah ok napa tap gai nè à, gừng cái giờ gừng thì là mạ lùm như này giờ đấy cái gừng gáo như mạ lùm thì anh ta ra một ta cắt lên bằng một khó tàu nắn yêu lại dễ này giờ anh bọn bằng elmi giờ anh làm nên nè ăn lên nè ờ. thì clau ao lil ahdi al huduri ao ờ. lil ahdi al huduri nahbu al yauma akmal lakum dinakum al yauma nih al yauma ini nih Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma ini. Kalimah al-bin ini yêu cái huduri này. Ini al-yawmu ay al-yawmu al-hadir. Gai cũng từ cũng từ to này. Nên nhớ gai cái wa huwa yawmul arafah. Này. Yawmu arafah. Tại do Allah tập về tôn cốt an gai arafah chỉ trong cái đó nó chỉ khi Allah là al-yawma akmaltu lakum dinakum ni al-yaw yawm ghét nên học kinh yawm gai là gai đó gai cũng cũng tự thọ nên nè ô tao là là từ misal cái gai cái ô tao là al-yawmu azuruka al-yawm azuruka này gai đi này Allah à, nam như là học kinh cái này phụ thủ đi này là là một thủ đi này nắng em nương nương ulama là nương ulama là hô lệ Al-an à, làm đây này hồ thủ ria này Al-an này lừa làm hồ thủ ria này nên chừng ờ pi chừng ờ, à pi ya ta clau lohi á thì sa zehni thì tua ờ, à, thì sa zikri thì tua zehni thì clau hồ thủ ria chừng thì tua chừng xì à chừng xì à chừng xì có chúng ta clau cái Tisa imma li ta'rif al-mahiyah. Tisa lama li ta'rif al-mahiyah. Hakik mana al-mahiyah nan? Mahiyah nan al-haqiqah. Nih. Mahiyah nan al-haqiqah. Oh. Li ta'rif al-mahiyah mananya la lih al-haqiqah atau mutlaq li bayan haqiqah. Ờ, li ta'rif cho lại li bayan mana imma li ta'rif al mahiyah lại li bayan li bayan haqiqah ừ. haqiqah al jins ni ya dạ ka Allah lại wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy maknanya Allah là cọc chứng e untuk gil gil hakik kong tiup hô ho jet tiu ataupun ho nyiva pun kiau ataupun manusia ataupun binatang iya hoken le tong pi e ngak be tiu ona chia nó mới nhâm mới e bư nhâm bụng tài nữa bị ni lang lại bớ al al ma bị ni nó hoken le kul chứ ngô hoken tong pi e hoken le tong pi e ngak be mình tiu ô ta e ngak be mình tài ta e be ngak binatang tài mới yak đệ nạp lộc tô mơ lầm tên binatang niệm tài nữa ok chừng e bên này, và cha alna minal ma'i kulla shay'in này và cha alna và cha alna min min haqiqah ni ni min haqiqah min haqiqah Alma, ma haqiqah ma họ kết bằng tiếng e không <laughs> nếu bỏ khen thao cứ lại ờ, ờ, al libayan haqiqatan chính bỏ tổ là pi nè năn haqiqat cek hakikat binanding ya dia kedah pang dicek misal kayak kan senang nama pang naga utama misal adalah ar-rajulu asbaru minal mar'ah lan ni bang mana lekai nan dom jeng kemai hukin tebih lekai oh bagai huk diwek lek kullu ar-rajul kan oh minta kemai naik drum jeng lekai naga ya ge jadi pini lang e bau hakikoh ini nih jelang lek hakikoh hakikoh ar-rajuli khairun min hakikoh al-mar'ah hutang iya bangsa kemai bangsa menus mana hakikat lekai xem thì hakikat kemai hukum tong piyo na ataupun telah tabiat Binilah ừ, biya tabi'ah. À. Tabi'ah à, ar-rajuli khairun min tabi'ah al-mar'ah. À. Con chỉ lang lại thâm đa nhú, chỉ thâm đa nhú, chỉ tabi'ah nhú. Ờ, là cái thường thiền cái Họ biết sao sẽ năng bằng chuyện năng là cái chỉ lại ar-rajulu khairun min al-mar'ah. Là cáiนั้นxem chuyện mày. Hồi lại năng chứng ồ. hakikat lekai ហ្នឹង xem chừng hak kemai ke yol ho ke le ke ke lekai xem chừng kemai ken oh ta kemai xem chừng lekai ke kemai phải hu ho klong chừng kemai ke ha lekai ke nư lekai hu phải ta lai oh ko kemai nư ka phải tan PhD ta doctor ta ki à nư kemai slat chừng ki chừng pi ni ni mana nyu ki hakikat ar-rajuli khairun min hakikat al-mar'ah ataupun dilang lagi tabiah อัลรอจุลีไครุนมินตะบีอันมาระนี่กงยืลอัลลิบายานฮักีกอเตลจินส์เต็มไหมฮะจึงละปีนูปีดอตะลาวมึงมึงอัลลันอัลมัดนูนะขึ้นเท่าคืนนะกะลิมาฮักีกัดดอตะลาวนูจึงกุลดอจึงอ๋อแจกุลมาจึงอ๋อมึงยืลละกุลลุรอจุลีไครุนมินอะจึงพอเกินต้องปีละไกเซมจึงกะไมพอเกินต้องปีละไก nastrom ជាងកម្ពុជាអស់គេហាគីកាត់តបិអាត់ din tapanggil alit ta'atisa li ta'rif al-mahiyah al-mahiyah mananan li ta'rif al-mahiyah li bayan haqiqatil jins haqiqat jin mình mà nó viết là chỉ lang lại haqiqat bằng sao là cái xem tiếng haqiqat bằng sao cái mày năng có không vậy haqiqat chỉ đi là cái xem tiếng haqiqat cái mày tức là lang lại pi sinh ngô tông pi sinh ngô à tao lang lại tao bị ác là cái xem tiếng tao bị ác cái mày Mungkin lang tong đồng ngono nah kenan pinah nó thì cái nan phi emma li istirab al afrad jinsiyah nyemtak lau bisa li ta'rif al mahiyah di tua li istirab al afrad al afrad di klau ni li istirab khasais al afrad jeng di klau yang jiba hatai jeng titua emma li istirab al afrad mungkin dia cengal hakik mana al li istirab ni hakik mana istirab di sao ya di Lekin tahu ke mana istirahat nih mana istirahat nih. này nih istirahat nih oke nah, mana istirahat nih mana nyu istau aban ini istiat ya jalan lang mesdat ya kau istiat istiat ah. ataupun istima, istiat nih teng bih istirahat istira mengi bih mengih istiab teng bih tela istau abtu al amr mananyo ka thau bu het ni jirib teng mengi mengih ne mana istirang ne kenta pang le mana istiab atau istima petam teng nih imma li istiraq al afra mananyo li li li istirahat afra al-jil giờ có Allah la và khu lực à là mắt nhau nên giờ phớ thì thao cơn là thao cơn là à là mắt nhau nên thao cơn là al-bini bữa thao cơn là alan al-istira bữa thao cơn nhau nên alamat nhau nên alamatuhu alamatuhu an taqa maukia maukiaha anh ta có mau ki a ờ, hả qul khen thao là alnan istirakia về cái kalimah qul to talau như chứng yêu là istirakia nha yêu thế là Allah là này wa khuliqal insanu aifa, mà da'ifa mananya wa khuliqa kullu insan aifa nih mananya wa khuliqal insan dhaifa mananya nih wa khuliqal insan insan nè dhaifa mà dhaifa mananya cái khuliqa kullu insan kahu kullu muh kullu afrad nè, ni kullu afrad jinsin insan នេះតអ៊ីហ្វានេះបោះគេនេះវ៉ាអ៊ីម៉ាលអ៊ីស្ទីរ៉ាតអលអាហ្វរ៉ត maknanya tepih mang ya bagai bangsa lekai dom ni mang ya dan Allah lah Allah ataupun gang Allah jeng manusia nan tepih manusia nan taifa jeng pini cek kul jeng ni boh ke ni kul ni kulika kulli insan taifa dalek kulika kullu insanin taifa, nana iyo ke iyo alif lam istirakiyah ya kan Allah le wal asri innal insana lafi khus ini innal insana lafi khus lafi khusrin ini albi ini iyo alge istirakiyah nè cái do cái kalimah qultu bị nhiều chừng cái lại inna kullu insanin la fi khus Tem ne? Về cái kalimah qul chứng là alif laman yêu alif lam al istirakiyah. To cái ô ta học được nhiều pi hơn từ giờ bài bài cốt an thì từ lại giờ bài surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Này mất mà mà hô hô mà lấy mà thì hô yêu cái chuyện là lệ gần gần gần gần bụng nhòm vậy cái không lấy mà lại nè tại sao lại làm nè lại làm cái đi Ishirokiya như con nè đó <laughs> là gần gần bụng nhòm lắm xong gặp Allah giờ là đang số là bữa bữa đang làm gần gần bụng nhòm à thà là ô à lại làm yêu lại à lại làm Ishirokiya ok lại làm cái à lại làm cái gì à, mày lấy cái bụng nhòm Trương Thị Cloud hmm. Thị Cloud này li khasa is al-afrad nahwu antar rajul ilman oh. nepah oke okay. Nih. Auli istirak khasa'is al-afrad. Antar rajulu ilman. Anta mubtada ar-rajulu khabar ilmani tamyih. Dekal tapang lagi iule alif lam li iskam istirab kan jelang mana ke istiab istima. Istima ke nyetam ke tong bih is afra tong pi bu biseh bu sem dalam meh nana nyetam lebih mangi. Jahla tala antar elman. ilman. Alif lam ya alif lam istira khasais Cara hati untuk senangkan. <laughs> Utha oh, tala ini nih. Eh, Zaid nih, entah Z. Khalid, Ahmad nih. Ahmad. Tok naga Umar. Uh, eh, kegak Saleh. Nusilu Zaid nih. nyuh ilmu Fek. Khalid ấy nhu cái Akita akidah utawa Ahmad ấy nhu ilmu nahu Umar ấy nhu ilmu saraf Saleh này nhu ilmu hadis Bok đấy Tông ni Malaysia dunia cái đấy gang ni nhà thô ilmu computer gang ni nhà thô ilmu ngạ làm gang ni thô ilmu ngạ pro top tiên là cái ni Tôi chạy utawa tu ni mana nè Habilah telah antar rojulu antar rojulu maknanya nyetam ini Nyet, lang lebar antar rojulu ai ijtama'a ijtama'a fika jami jami sifati ar-rajuli tobih moy ala antar rojulunan mananya fik konyohu akidah konyohu nahu konyohu saraf konyohu hati konyohu komita konyohu falha konyohu antar rojulu dan mana nhu hật e bó này tam nó vì bó lại li li istiraq khasa is al afrad khasa is này cái miza bị xe phụ xem lại bị xe phụ xem tông pi nó xe tông pi hạt tuần gian hậu kệ xem xem nhà hậu tông pi hả hả một mấy trăm như năm ngày lên giờ lại nhu này là cay nhu này cầm này là cay cái này thầm đàm nó tập lại dân ăn mừng yêu là cay biết gì manake ni jenami yo lekain beke sifat sem kau ni utang pit antale antar rojul oh jelek hajar ar rojul tambahan oh beke alan antak real mana tapi yo al li istirah kasa is orang ni antar rojul masa antar rojul barakallahu fi mananya tong pi bu sem ni tong pi nanti ulama lek tong pi Asma Allah, kegai meng Allah, alih lam pinan alih lam ni nih ni ulama yo le lam al kamal kamal nini utah le ar rahman oke okay. ar rahman mananyu al kamilu fi rahma ah mana al kamil fi rahma le ar rahim al al alim al kamil في في العلم اسمه Bahal ngan ngan Allah ini al-Islam ini kong al ulama nah oleh oleh al-Islam ini. Tama lam lam kalimah asma Allah ke gai meng lafaz Allah. Jeung tapang ieu nah. Li istira khasais afrad nah. Nya bina anta rajul huwa rajul. Bahal mananya tong hukan lekai ona bina nah. lekai pihak jam lah uh nyu lekai pihak nan meng iu lekai oleh nan meng iu lekai kan lekai ni nek antara kemai lekai ona ni kemai ni lekai ona lekai na thamna tapi antar rajul huwa ar-rajul mananyo nyetam nang pis bang ya ni bok ni okey istam afihi bos telam kan ni la istiram manan istima bok eh ni istam afika fihi atau fihi ka fika juga macam ni sifat ar-rajul sehingga ulama lại hatta ka'anna laisa hunaka rajulun siwaka cái này sẽ là tuần gian nó hay không không hay cái gai mà hơi kể đó nhập pi hiền tông của pi hiền <laughs> mới hatta ka'anna laisa hunaka rajulun siwaka họ uh, al lo na al chừng al ấy thì bà lo này al ấy thao cơn al ấy chừng thì bà cũng an cái an an vợ tôi cột tôi này Allah là inna ma yadfa illahu allazina amanu wal wallazina utul ilma taraja al al utul ilma này này em lừa làm lừa làm cái này biết đi này tháp ăn lừa làm mà cam thao ilmu biết đi này Allah la yadfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma Allah pa taraja gang gang iman tam gang gang fu ilmu ilmu cái biết đi này Yahlai alilam lam ni khin alilam lam ya. tamau tumpi bi ilmu ya ilmu kiyah kare. ilmu sihir ke tamau tumpi no tapi mana aja khin biayanan dia ge <laughs> tetapi ulama ale al ni yule al ahdiyah habil al ahdiyah ilmu de ilmu ge ni ibnu qayyim ni al bini ni yu al ahdiyah mana yang ilmu ni ilmu maklum ilmu syar'i ni ni oh po terjah ilmu gang-gang kau ilmu sat ai bukanlah oh Allah nya po terjah gang ilmu ilmu kik ke ilmu sihir ke ilmu sneha ke ilmu kik oh ke nona jadi nan yêu lại làm istirakiyah chứng mặc xuất ayat cái nó chứng al-ihlam yêu lại al-ihlam cái là ahdiyah ahdiyah chứng như vậy mà na ilmu bini ilmu ilmu syar'i wa izistasqa Musa liqaumihi faqul natrib bi asaqal hajar này អលហាជឺតនេះពេលប្រាក់នេះដល់បងនៅថាប៉ាំងកូនអានទៅលោកអលហាជឺតអលីឡាននេះអលីឡាគៀកនេះអល់ឡោះដៅនៅពីមូសាតោងពតោនេះតោងពតោគៀកពេលអនុវត្តងឡាមទីប្រាក់កានេះនេះអត់កាដៅតោងហពតោអត់បងតោងគិលគិលពតោពតោគីពតោយ៉ាឡាអលឡាអលីឡាមនេះតែឡាអលីឡាអ៊ីស្ទីកាត់អ៊ីស្ទីរ៉ាគីយ៉ាមកនៅតោងពតោឡៃក៏ដែរ Dia kena pi musa pa pa pal bin pae, pal bin kena maka ji tong ko tau dia e. Ya la lang la alih lam ni, kena alih lam ahdiya. Kong po tau ma'ruf bainan bainallah wa baina Musa. Bainallah và Musa. Nah. Po con kong kong la kong ma'ruf di antara Nabi Musa Allah mình, kena tong pi po tao, Nah, po tau kong tau tang tu mình. Dan sehingga Asyaukani kata dialah Al-Bini ini ialah Al-Istirakiyah. Yunan kan nyepuh mukjizat. Cepahlah. Ialah telai ahdiyah bertau kong ma'ruf di antara pohon Allah ataupun bertau tertentu. Nyahu tu bertau emen. Mana Nabi Musa panhu tah bertau ni tong biak e nana. Tong bertau gạch biak e oh. Chừng hôm lên mukjizat. Được rồi. Hôm lên quà sa hôm lên mukjizat. Hô hô chấm bay. Kalau tonggil boh tau kok biak. Boh jam lại, ừ, này tao tao e boh e tao em ấy, biak em tao boh tao gai ấy, boh gai nhức cang này. <laughs> Được rồi. Giờ tao boh tao gai gai kok biak, tao boh tao ni kok biak em, boh tao ni kok biak em, nên kamu bisa. Nah play ni tao boh tao biak em. Nah play gai gai tao boh tao gai biak em. Chứng al ni yêu là an istiraki. À. Ờ, niសំខាន់ว่า al ni. Ờ, bạn nó ờ, chừng lối ni. Thì chấp đơn tâm ư. Ờ tâm mơ cái tâm mơ thì nằm để lại ăn qua mà đi phát là nằm ó chừng cái hôm mơ á thì sa tao biết thì thua ism isarat thì clau ism mausul thì pa ism alam thì là mơ al muarraf bil ada thì nam al mudaf ila wahidin minan ma'arif ha to mluk ah à, to ni ga wa tubdalu lamu al miman fi lughah himyah Bahasa lugah qabilah kim dớt. nyuslih làm nó chừng mìm vợ. Yuslih làm chừng mìm vợ. uh, Nabi lại qala Rasulullah sallallahu hadis sahih Bukhari dan Muslim Nabi dia laisa laisa minal bir oke okay. asyam siam ke fi as-safar hadis sahih Bukhari Muslim Jeng lu bahim jahat nana, entah hari bajat hati toh ev kela nyepala laisa. Laisa min ember am siam fi am safar. Ini hati entah hati riwayat toh ev pak ya nih. Laisa minim birri laisa bir kan baru laisa minan bir sa menan bir asiam fi lai sa minim birri am siam fim safar jeung ini bini al ini jeung lahim jari al ni nih nyeselih jeung mim ni ni al silih lam jeng mim atau ieu iya tong pi al nih silih jeung mim al bini silih بما صباح نيبه هو تبدل لام ال ميما في لغة هندية ني لام كوني ني لام بيني ني سليش دين chừng mìm làm cái này xử lý chừng mìm làm cái này xử lý chừng mìm ok al mutaf ila wahed tinam này uh, ờ, anwa ma'rifah tinam al mutaf ila wahed mình wahid mà ma'arif ma mà isim ma'rifah lemah tinam nyu kalimah kia cái đấy nó y tàu phát nào hà sa mà người mơ đó kalimah nó chừng chừng chừng mạ đi pha hay à? nè chừng mạ đi pha ô từ họ là uh, ờ, kalimah kia gulam gulam đấy là kia rồi gulam đấy là kia rồi Habis lu cecek idofat na lek gulami jeung mak difah ya. Ataupun gulamuka là jelek muhu chừng mạng lý pha hay à? này bao cái này gulami mi gulamihi là cái ý tao phát nào tao mệt gulami gulamika gulami công gulami ha gulamu hom tông pin là cái ý tao phát nào mạng lý pha chừng mạng lý pha hay Uh, gulam nakira nhu idafat namong isim alam nhu chừng mạ đi pha hay à này Gulam nyu idafat nau isim makrifat nana ya? isim isyarat nyu jeung makrifah. Gulam nakirah mah nyu idafat nau isim mausul nyu jeung makrifah. Qama abuhu ha gulamul ladzi eh, gulamul ladzi qama abuhu hasaman gulamur rajuli. Gulam to nyu idafat nau kalimah kumta alif lam mu'arraf bil ada atau alif lam jeung nyu jeung makrifah ya. Ini ya makrifah. Gubnya nakirah man tapi ek nau Itofat naon makrifah jeung makrifah. Nia enam jenis makrifah nih. Orang kelam isim nakirah ma isim datua nakirah makrifah. Cứ ni ni gây các con chỉ ni như tôi lao ngang chừng mạc đi chừng erop mốc tờ thải đang sân đừng lộ. À bông lại cứ bà phạm này sâm khan mỗi lần là khan này usu đừng na hầu nó lao phạm gì. Ta ok sam một cái lá. Ta erop bằng pina. Ta nakirah bằng makrifah. Cứ ni គឺគឺនេះសំខាន់ពេលកប៉ាពេលកតងណាមនេះវាធ្លាប់ទៅឡៅហ្នឹងមកទៅថាយល់នេះ gulami mubtada gulamuhu mubtada gulamuka gulamu gulamu zaitun mubtada tại sao đừng lộ cái giáo như mạng đấy phát đi gulamu gulamu hada mubtada gulamu alazi mubtada gulamu rajuli mubtada wa huwa mutaf ni mutafun ilai wa cái erop tahan đó vậy các isim mạng đấy phát như tầm nặng quá chừng era lại ờ, mubtada chừng pi hết á alwa mạng đấy phát ជើងហូរជាហ្មងនេះជើងប៉ាផ្លោះតើមើលម៉ូតហ្វូអាតនេះនេះ Jengdebainahu untuk senang tasawuf guys. Bab disatul aqsamul kalam ya. Aqsamul kalam pula bab al-i'rab wal bina. I'rab bina pula bab eh uh, uh, an-nakirah wal ma'rifah. Pula cap dah mad fuad. Bab bi mad fuad mansubat. Bab bi mansubat majrura. Jeng binahu ya. Binahu ya. Jeng jebab ប្រាប់ហ្នឹងតសាវូរឆ្នាំហ្នឹងណាអាពីយីអ៊ីស្មណាក់អ៊ីស្មណាក់គេអេរ៉ាប់អ៊ីស្មអេរ៉ាប់អេរ៉ាប់ពីណាខ្ញុំតាទួញអ៊ីស្មតាអ៊ីស្មមកម៉ាប់នេះអ៊ីស្មមករ៉ាប់ فعل تا فعل مبني تا فعل معرب ផ្លោះទេណាគេរ៉ាអឺពីណាអ៊ីស្មណាគេរ៉ាព្រោះណាហៅតាណាំណាំណាម៉ាឌីហ្វាគេមិនណាគេរ៉ាជឹងតែប្រាប់ព្រោះជឹងចាប់ដើមពីចាប់ដើមប្រាប់អលម៉ាត់ហ្វូអាតមិនអាស្មា យ៉ាងណានេះក្លែក្លៅប្រាប់កានេះអ៊ូស៊ូលុនណាក្លៅគ្រឹះមកនេះថោចិត្តម៉ៃហ្នឹងចាប់ដើមទៅមើលនេះថបាំងមីប្រែថបាំងមីច្បាស់ប្រាប់កានេះអុកសាមុនកាឡាអលអេរ៉ោបានពីណាអាណាក្រោះបានមិនថាច្បាស់ក្លៅប្រាប់ហ្នឹងណាព្រោះចាប់ដើមទៅមើលនេះឆ្នាំងបាំងនេះជាងពីប្រាប់នេះប្រាប់អលម៉ាត់ហ្វូអាតមិនអាស្មាអលម៉ាត់ហ្វូអាតអាសារ៉ោទីប្រាប់យះឡៃកាងកងប្រាប់មកតាន់អលអាជូរុមយ៉ាផ្លោះឆ្នាំងមកនេះ Disebut al ajuniyah al madfu'at sab'ah. Sab'ah. Ya nggih. Yah lah mani kan thêm klau gak. Senang lo po tam ni tam ni po brai ka po tam ni brai bujak brai ka po tam kena mutim memang al ajurumiyah. Ba matan al ajurumiyah temu tam ni senang mi. Rồi, nhiều cái một tên mi mah này không ngạ kia, cái này chỉ lấy cá thèm. Chỉ lấy có lúi cho cùng. Chỉ lấy cá thèm. Bỏ lên tụi kha lại mừng ngờ mà tụi phải tam nó phải tupai matan al ajun mực tạm gây bài rồi mà nó mang ni thong kau chừng bài nào giáp bài pa tap thau gai bởi cái kalau bài tập này matan al ajun giờ phải ye pa ka này, vì lấy ya pilai ka ka them bon matan al ajun mi chu mot fo at sap a ka them ka lao ka chừng asara chừng al mot fo at asara wa hiya al fa'il tisa al fa'il tisa wal الذي لم يسمى فاعله tua ye kong ye yule naib fa'il Ibnu Malik kepengan na fa'il tah ni al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu tah ya naib fa'il jeung ye tau la istilah na fa'il Ibnu Malik yang Di diklau mubtada tiba khabar dilemu isim kana wa akhawatiha nam ismu af'alin muqarabah dicuh wasmul huruf al musabbaha bilaisa di depan inna wa akhawatiha di semlan khabar la allati linafyin jins di haplok at-tabi at-tabi lin marfu di haplok ini wa huwa arba'ah tabi ni tapa anak tu wal atfu wat tawkid wal badal wal badal habil iu at-tabi nam tu nam ya anak wal atfu wal badal jeung kena bahasa bahasa ba ijmali ka jang te ba tafsili hatai ba ini blok jeung te ba tasawur senang ini Tam potam ke sebut aploh loh kena ya haman hasa hasa fa'il bloh na naib fa'il naib fa'il bloh kemnya mubtada khabar mubtada khabar bloh isim kana wa akhawatuha blom ya haman hasa haman hasa boh tasawur senang wi và ni bloh tasawur senang jeung tisa ke la fa'il ye ni marfu'a tisa fa'il pihwang na al fa'il giao ka ke ja'a zaitun ini hmm. Nah, zaitun titua naib al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu cùng chữ yêu lại naib fa'il cùng chữ yêu ma'ruf đắp naib fa'il ok này uh, turiba turiba dày tuần nó gạ gồm này là gạ gồm kìa có nhầm lộ trời turiba dày tuần jaa thì tiklau mubtada tiklau tipa tiklau tipa al mubtada wal khabar nih nih mubtada zaitun qaimun zaitun qaimun tanvin này có nhầm ta thông cậu ấy này tanwin itu gak jeni atau gak jeni Tinjah lah bimla tiga jeni semua kau ataupun gak về jeni. Ni ni ni cốt an cái gạ gạm tà tà mà nà từ gang này cốt an bao hướng gạ như ní tà nì từ nhung ok bộ cốt an gạ như ní tà nì nhiều tan vin cho cậu tapi lebih lagi ngak ni lebih lagi ni lebih lagi ngak pak lebih lagi ngak về cho cậu habang pak habang về oh kalimah lain như vậy cầm hai tay như vậy cầm cậu nắn gạ gạ gạ như ni như ni innallaha basirum à, bil ibad utah sami um basir này sami'um gạ như ni như ni cái vô lại như vậy cho nên như basir này này lên đấy giờ là pin nhà lo hay á chỉ gại như này cái giờ như hồ to là cái ờ, ní phải ní thao lại ní ní nhập phải cầm ní này tân pin nhầm ta ní cái và ca nó là hồ gò phu rar rahim mà gò phu rar gại như này cái như hasata hasa hasa này cái giờ cái gò phu rar rahim mà này rahima giờ là như tóc chỉ gạ semau dễ thêm tờ cái cầm bài to nó cái ô tờ họ lại gò phu ra rò hi máu tờ bầu có to đấy yêu gạ yêu gạ yên đi yêu gạ chết yên đi ông lại chết yên đi con an nó trong khăn nó em về tật vịt chân, thì cloud thì pa thì là mới isem cana và akhawati hả thì mới isem cana wa akhawatiha wa akhawatiha dấu dạ, cái isim kana wa akhawatiha kana kana zaitun qaiman kana zaitun qaiman này là vấn đề này việc cái đấy hình tồn ta ta ta như cái cũng an ta ni tung pi ta nói ba ba lu gói là phải bấm mất ra bấm ra cột an cột an cái hình ta việc hết đó នឹងខានពីនេះហៅថាតាំងតែបែកតប់នេះក៏នឹងខានព្រាហៅថាថាតារើចេះព្រាហ្នឹងណាតារើចេះព្រាព្រានោះកាន់ចេះទៅតាអូណាតាតារើតាតរីក៏ចេះអ៊ូលម៉ាចេះយបើគេណាព្រាកាណាគេកាចេះព្រាតែចេះព្រាថោឡើយបាទតាស្លោយហូកអីតាហើយចេះយកព្រាយកអីតាណូលេចាអាសេទុនយកព្រាទៅពីចេះយបើចេះជាតិចេះឈ្មោះចេះយបើចេះតឡោចេះតាំងព្រមនៅខាងហ្នឹងចាប់ à, chương ờ, trình mới thứ năm isim af'al muqaraba isim af'al af'al muqaraba này là làm chia nó chăm là muqaraba giao qua cái kada này wa ma kadu yafalun kada kada kada zaitun này kada zaitun yakumu yakumu nè, nhớ nó giờ giờ giờ giờ giờ giờ níu này khe coi ta cột an đó nè ca thời dây thun yakum mấy cái do dây dây thun đi dây thui á này chứng níu nó giờ giờ giờ làm co ta cột an chạy giờ đi này Việt Nam thì chuốc thì chuốc vậy nó thì chuốc vậy, ở kia này thì chuốc isim huruf musabbaha bilis laisa isim uh, al huruf al musabbiha bi laisa vô lấy huruf có musabbaha bilis laisa ma la la ta in pa nhu nan giao laisa về mananafi hôm sampai ke Arab dia ke oleh Yunannya là huruf kong nyu jauh lek sa yang ke akal hasbat abang hasa hasa apa apa apa jauh kaki huruf musabbah bilaisa jauh kaki cái ờ, la la cái la rojulun co iman ini la rojulun co iman lấy lek laisa zaitun co iman nhưng lấy sao giao cầu nafi giao cầu amal có giao cầu có iman tipan tipan ok này khabar inna wa akhawatiha à, khabar inna wa akhawatiha giao qua cái inna zaidan qaimun qaimun này qaimun tiga dipan Oke. Okay. Khabala allati linafyil jin. Khabala linafyil jin ni maknanya nafi, nafi klah mak ya. Nafi klah mak ya. Ni thong gạo nè. Có hợp lý là cái lệ la la ro la ro julun la ro rojulun hatirun la rojulun hatirun mà mana như lại hô hai mai ô hô hà gang lay mai ô hô hà gang mai ô ta thua gang mai hô ta lau gang mai tên nghe như na phi ta hà gang mình ta bây giờ na phi gang gai ô tên nghe la na phi á nhà na phi clock mong gì clock clock bắt mong gì bố lên là la rojula hatirun kumahagang uso jam lah tenes tên bang eh la ni ya kong iyo la lên lin jins ya nafi klah mong à, iyo ah bini je ek là la ha tiron bal rajulan jeng tapi này chỉ jeng oh là la ha tiron bal rajulan jeng oh trong kaidah kan kayo di nafi klah yo je bal ge ga ok bini ya kong iyo le kalimah la ilaha làm nào thì gia đình dừng dưới này nhà nào phi bạn đã sẽ lo mọi người không được đấy la ilaha illallah là phi lo à, trong các bậc đấy là trong ni la bên này trình trình lại bố lại cô tao là rajula ni ni pịch bạn là rajula có imun hadiron có imun vô cẩm hadiron ជីសំឡាំសាទរក្លោប៉ាប៉ាអូមើណាំជុះប៉ាន់សំឡាំហ៎យ៉ាប៉ាន់សំឡាំអូហោសៀប៉ាបងនឹងប៉ាប៉ានេះប៉ារបស់យាសាតួក្លោប៉ាមើណាំជុះប៉ាន់សំឡាំខ្លាំងហើយតួរបស់ហើយទីផ្លោះផ្លោះណាអត្តាទេ lil marfu entah nya dah wa huwa arba'ah bisa anak tu anak tu di al af di kelau atau kit tipa al badal misal anak nih cha ja'a zaitun yang gạ thầy ja'a zaitun taukid ja'a zaitun badal ja'a zaitun oh atri xong cha ja'a zaitun ya ya jadi atra nat ja'a zaitun al a kilo, họ cho cái al a kilo al-karimu này này bột bịch bạ cái này này anh nát, ta bị lên một phone này Cha A Zaitun al-akilu ya. A Zaitun wa khalitun. Này, à, ta bộ phải vàng công ty phải vàng. Cha A Zaitun nafsuhu. Này bộ phải vàng ấy. À, Cha A Zaitun Akuhu Akhuka akhuhu vô à, gặp này. Ừ. Ừ. Bộ hà nạ này. Na Một phộ cái đấy. À, một phộ, một phộ, một phộ đồng tiền này. Ini haplok ini. Nah, haplok. Jeng habang kan pak habang pak habang pak habang pak. Jeng mu'alim ni kat pak berjah habang asa. Ni tasawuf nahu senang ni. Mod fuad haplok tum ni ya. Berjah habang asa kerja serah habang asa habang asa. Kan ni menjaga cek bih eh. Hoi le habang tu ni cek bih ke habang ni habang tu. Sebab jaga go. Ni khen khan ni bih ni. Bih lem dia tu tu pas Quran yau kau punya. Sebab បំរើព្រះលំគុតអានតំណត់គេដងពីព្រះគេនឹងគូលអូរម៉ាលោកមិនបំរើតែព្រះយាបើតាន់វិនយាបើព្រះនេះយាបើតែម្លាដងពីអូរម៉ាមិនតែកញ្ញាគាត់អាន ទីសមណ្ណពីការហុព្រះការហុតំណត់មិនដែរចឹងតែព្រះងឹមតាទៅឡើយឧទាហរណ៍អឺតើកាកគេញ៉ាក់ខ្លះខ្លះកោនេះ ذهب ឧទាហរណ៍ ذا Zahabanya tahnya zahaba. Mazhab ulama lughahnya minta klau mazhab cek bih. Bih nan cek cek tam goh ni bang di sa. Bih nan semum ta cek tam keh. Tam keh goh goh zal mang na. Tam keh. Mazhab di sa ni. Cek tam keh goh ni mang ya. ហូកែលហាបាំងចេកចំកើហាបាំងយោជុំហាបាំងយោវេលណាបោះបោះលឹងខានកនេះកែចេកព្រេះថលតែតែស្លាវយើតែងទេ thì sa mà sập thì tua này bế này nè tệ tàu go hết xít nè tệ này nào tàu xít tem nghe à mà sập thì tàu nè tệ hai tay mình go hết xít nè nè tệ chung nè xít rồi nè hai tay mình hai tay mình đi hai tay ra băng cạch hai tay mình nó hầu hầu tình tệ chuyện đi à nhất này mà nó chết trong awal tiệc nhầm cớ tiệc hạt tài mà gồm sẽ pháp cái chừng khi làm như này nè hay dạo hay không hả hôm mới ta lên mà này hôm cốt an hôm hạt tim em lấy tay khai là kia thế này hô kì chừng ulama gan như lại ấy lại bà hai cậu yếu chừng hai bên hai bên này thì bà ra hà bà ra tới sput kia lão atau sput huruf telau sput kia lau thì lại ra kia lau à Aquí es la. ¿Ah? Là. Hả? À. Mà sập thì xa chứ nè. Giờ tuần xa lại mà sập thì xa cái lại cắt phút bia tà lão. Trên cái tiệm bia này tàu vô chứ. Tên nghe. Hát cái này lại mà sập thì xa lại. À, giờ lại thì lại mà sập thì xa cái lại phút nó phút bia tà lão. Trên cái ga cái tiệm bia nó tà lão vô. cek cek zana cek lau go set ni jau ke cek ni ni tem ne ya le mas hab le sput ngau mong ya lên depan mas hab put ngau không thể lấy <laughs> lỗ giao tôi tới lên lên tới lên nữa nè giờ bỏ lọc cốt an thì chạy cho nên ulama lô mà chạy cốt an thì nó bắt cốt an vậy nó quyền giáo này chạy trong cơ bắt sai rồi tôi bắt sai <laughs> ok à, chạy trong cơ không gì tôi tôi biết hô hay không hay ya ô tetapi juya ờ, hat hasa kalima à để tóc à chừng ulama lại cho hết sput go sput bia telau, bia nên chạy tlau go giờ hết sput bia hạt tài mà go bia nên chạy hạt tài go giờ hết sput hồng cạo hà bắc tàu hasa hồng cạo mong nhập bia hồng cạo mong nhớ chạy hồng cạo bia hồng cạo bia mình za, za, bia hồng cạo mong nhớ hay là tlau hay tài bia kì za, ha បាទហំក្រោកបងយាជាងក្លៅមកស្រាប់សំខាន់ញោទៅទៀតទៅទៀតហាបាំងនេះហាបាំងទីជួយហាយ៉ាទៅទៀត giá ទៀតក្លៅហងកោះនេះទៀតក្លៅជាពីណាខេឡៃណាន់តោះបាំងយកតែនេះក្លៅនេះចំកើខានេះជុំជាងអោបងឯងជាងអោណាទៅមិនណាជាងក្លៅមកស្រាប់ប៉ាន់មកស្រាប់ឡៃក៏យ៉ាហូហូគេអូខេហូមកសាឡាអូខេសំខាន់បែប vậy tôi tôi Yalah tui komputer lột má wa lột chung mah lột cung lột nyelut lột trăm chúng nyelut chắc các hô nyelut chúng bằng chứ. Yalah hay má. lột trăm này bằng chứ. Này lột trăm này bằng ngọ ni bằng chứ này. Bo trong chứ này bao cái. mì Mi bằng tọp bằng ni bằng nyelut bằng này Mà nó computer nhau kiệm đấy. À. Này bo trong trong cái này. Tại vì biết tan viên như phệ luôn lột trong À computer thì tôi nhớ nhóm sập nhau gang cái gang yang setting mayanannya. Oh. Oh. Tetapi ya ini ya nih. Dan mana diklam mashab nah. Tungsan habang cek kecung habang cek jahat kali mah pan mashab lai. Mashab trong cơ pan trong cơ là hột. Mashab talau pan gak cek pih talau là hột. Mashab cek pih tay không có. Huruf cek tay huruf talau. Rồi cek bang ini hal khai kali mah cek cek klam mashab chui. Untuk depan masalah masalah fikah ke depan masalah depan kalau masalah hawak tahu pan baju. Sekarang no. Chừng tôi tôi sao tôi tắt chi thì lái pan nè, pan thức cớ cớ. Tôi biết thức cớ khi giàu lâu là kê pan việc ấy. Giờ hà bà phút bê không có không cặp mình hà bạc tàu không cặp mình. Chừng từ cặp tụm này nó chàng sao đó thì nó thì phải tao nó cái. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih